chào các bác nhá shop tân ánh xin chào toàn thể các bác à, hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về bộ giò bẫy gà bộ giò bẫy gà dạng bắp chuối nhá có một uh, bác ở trên youtube có nhận xét là bác uh, quách thắng ấy có nhận xét là yêu cầu là shop sẽ làm một cái video chi tiết giới thiệu về cái bộ gà bắp chuối cho bác xem nhá thì uh, mong bác thông cảm là bác nhận xét khoảng hai ngày nay rồi nhưng mà tối hôm nay thì tôi mới có thời gian thời gian quay một cái video ngắn ngắn giới thiệu ờ, chi tiết cho các bác xem về cái bộ ờ, giò bẫy gà dạng bắp chuối nhá giò này gọi là giò bắp chuối này thế còn ờ, anh em hay gọi nó là giò đón là giò chuyên dùng để đón nhá à, bộ này này một bộ gồm có 20 chân bộ 20 chân nha các bác nhá bộ 20 chân và về cấu hình của nó ấy, thì là chân của nó là chân đồng chân đồng nhá à, cáp xe cáp xe à, dây dù này là dây dù uh, siêu bền chân đồng cáp xe này dù siêu bền này thế còn cái dây mà dây liên kết giữa các chân ấy, nhá con chào các bác dây liên kết giữa các chân đấy thì sẽ là cái dây dù siêu bền dạng một sợi như này dạng một sợi này dây là dây cực bền cực dai luôn các bác mà có lấy cái, cái que ấy lấy cái que mà buộc ngang buộc ngang như này chẳng hạn đây các bạn lấy que buộc ngang như này này Đấy, buộc ngang như này luôn buộc ngang như này nhá lấy tay và một đầu nữa buộc vào cây và đến tay các bác dứt, à, các bác nồi rất hết cỡ đi Ý, rất khó đứt còn chưa đứt được luôn nhá đấy cái dây dù này dù siêu bền nói chung là anh em chơi nhìn cái dây này là đã đủ biết rồi nhá và thứ hai nữa là cái sợi này ấy, nó có độ cứng này mà nó là một sợi thôi thì nó hạn chế được cái độ dối hạn chế được độ xoắn và khi mà con bổi nó mắc vào giò nó nôi nó kéo ấy nó xoắn vào cây vào bụi ấy thì gỡ nó cũng rất dễ nhá gỡ rất dễ đấy dây dù siêu bền đây thế đây ờ, chi tiết của bộ giò đây nhé các bác nhá đây là một đầu này ừ. Ờ. bộ giò này thì gồm có 20 chân đầu nữa là bên này trên này nhé 20 chân à, các bác lưu ý nhé cái này là chân bằng đồng chân bằng đồng Đấy. chân bằng đồng cáp ấy thì là cáp xe nhé cáp xe cáp xe chân đồng cái hàng cáp xe này thì là nó rất là nhạy độ búng của nó rất tốt nhé khi mà gà đón thì hơi vương một tí cái là mắc luôn là, là bảo mắc dính chân luôn và cái dây dù này ấy, là dây dù siêu bền dây dù siêu bền nhé dây dù siêu bền à, khoang này là khoang đồng này khoang đồng à, cái khoen đồng nhé khoen đồng hàn đồng luôn Đấy. và cái mối à, liên kết giữa dây dù và cái giò này dây dù và cái dây cáp ấy Đấy, đầu mối liên kết dây dù với cáp này các bác nhìn kỹ này nó rất là luột nó rất là luột này cái cáp này là nó là cáp à, hai sợi hai sợi gập đôi lại xe tròn lại thành bốn sợi thì các bác nào muốn chơi kỹ thì về các bác có thể lấy kìm lấy kìm sắn cái chỗ gập này này cho nó nhỏ đi tí nữa cũng được thế nhưng mà như này cũng là nó ok lắm rồi cái đấy các bác về tự chỉnh sửa thêm cho nó ưng ý nhá thì tùy các bác thế đây là cái à, bộ à, giò dạng bắp chuối nhá giò bắp chuối à, mọi quy quách của giò thì được làm với cái thông số chuẩn nhất nhá, thông số chuẩn nhất à, cái khoảng cách dây dù này nhá khoảng cách dây dù này là 23 cm nhé 23 cm Đấy, 2 cm số đo rất số đo rất chuẩn này à, cáp này là cáp uh, xe cáp sắt xe đấy à, cái loại cáp này ấy, thì là nó có ưu điểm ấy là khi các bác mà có đánh nó có bị rối bị quấn hay con bổ cái nôi ấy thì các bác à, nắn sửa chỉnh lại theo đúng hình à, thức hình thái cũ của nó thì rất dễ nhá các bác vuốt một cái là nó quay lại về cái hình dáng ban đầu luôn nó dễ chỉnh hơn là cáp lụa nhá. đấy là cái ưu điểm của cáp xe này như vậy nhá. à, các bác nhìn kỹ này chân đồng này chân này chân đồng nghiêm luôn đấy đồng nghiêm à, cái mũi này mũi này thì đánh uh, theo hình mũi mác này theo hình mũi mác này đánh hình mũi mác và phía trên này này làm rất là tinh xảo này các bác nhìn này đây phía này là nó dùi một lỗ có khoan một lỗ nhé khoan một lỗ qua cái cái, cái ờ, chân này và xiên dây cáp này vào xiên dây cáp này vào phía dưới này nhé. đây bên dưới này xiên ờ, khoan lỗ nữa này đấy khoan lỗ nữa để gập ngang cái cáp cắm nó sang cắm sang phía bên này và phía trên này này phía mà chỗ dây dù buộc đã che lại rồi này lại một nỗ khoan nữa để cái đầu cáp đấy gập xiên lại sang bên này là coi như là cái mối liên kết giữa cáp và chân ấy là được quấn một vòng luôn quấn một vòng tròn à, đảm bảo cho các bác là không bao giờ có bị uh, tuột được cái mối liên kết giữa cáp và chân nhé và chất liệu của chân này ấy, thì là đồng đồng 100% nhé để tránh ờ, không có bị han gì thì hàng này là hàng làm rất kỹ hàng chất lượng hàng chuẩn thì là cái giá thành nó sẽ hơi cao một chút thì các bác ờ, cũng phải biết là chơi đồ kỹ đồ đẹp thì nó có giá trị hơn đấy, đấy các bác chơi đồ này ấy, thì là nó thể hiện được cái đẳng cấp hơn rất nhiều nhé không phải là giò chân uh, sắt chân lan hoa đâu giò này là giò chân đồng ấy chân đồng nghiêm ấy và đây các bác này nhìn uh, cái chân uh, cây uh, cây đồng này nó rất là bé nhá nó rất là bé nhưng mà người ta khoan thủng được cái lỗ ở đây này khoan thủng lỗ rất bé rất nhỏ luôn đấy là nó xiên cái dây cáp sang Thế nói chung là bộ đồ này thì là đảm bảo cho các bác là hiệu quả về thẩm mỹ thì đẹp thế khi các bác chơi bộ đồ này thể hiện được cái đẳng cấp nhé anh em ờ, đam mê thì không những là cần cái dụng cụ để chơi giò gà thì để cắm đánh gà thì đều gọi là giò gà hết đều gọi là giò gà rồi thế nhưng mà giò như thế nào nhá? giò đẹp hay không đẹp giò đẳng cấp hay không đẳng cấp đây anh em chơi giò này là thể hiện được cái đẳng cấp rất cao à, đảm bảo các bác mà nhận được cái bộ giò này ấy, thì là không phải thắc mắc nhá không phải thắc mắc không phải chê bất cứ điểm nào hàng chuẩn đẹp ok thì à, shop cung cấp cái giá nó sẽ hơi nhích hơn một chút các bác à, thông cảm nhá, tiền nào của đấy à, rồi xin à, chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé à, các bác theo dõi video ủng hộ uh, kênh youtube của shop các bác vui lòng đăng ký kênh là sẽ cập nhật được những video mới nhất mà shop giới thiệu về sản phẩm mà ờ, shop cung cấp cho anh em nhé à, đây là bộ giò bắp chuối đây xin gửi riêng tới bác ờ, Quách Thắng nhé, bác Quách Thắng đây là chi tiết về cái bộ giò bắp chuối đây nha các bác nhé bộ 10 chân chân đồng à, cái này thì nói chung là hàng có sao thì là tôi nói vậy chứ không có thêm bớt gì thêm đây hàng cực kỳ đẹp cái này đảm bảo cho các bác uh, coi chơi gà lâu năm có khó tính mấy chăng nữa để khi nhận được bộ giò này ấy, là sẽ ưng ý nhá đấy, không phải chơi điểm gì hết à, một số bác đã nhận được hàng rồi rất chi là ưng à, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ nhá cái này là không những shop cung cấp hàng đẹp mà quan trọng là người thợ làm trực tiếp ra cây giò này ấy, là phải bỏ rất nhiều tâm huyết rất kỳ công nhá à, xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ Ờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những uh, video sau nhé à, giá của bộ giò gà này mình thông báo luôn cho các bác uh, nắm được nhé sẽ là 250.000 250.000 là bao cước cho các bác nhé 250.000 bao cước thế còn uh, các bác mà mua tự giả phí tự giả cước ấy thì nó sẽ là 220 nhá 220.000 giả là từ giả phí nhá rồi 250.000 thì shop sẽ bao cước cho các bác rồi ok à, xin chân thành cảm ơn chào các bác nhé hẹn gặp lại trong video sau nhé